Đây là hình ảnh của buổi lễ khai mạc triển lãm quốc tế 2019 Việt Bill diễn ra ở quận Từ Liêm, Hà Nội là mất thời gian vừa tròn 2 năm làm việc của Linh tại sàn giao dịch bất động sản Nam Long. Đây cũng là thời gian cho Linh nhiều khoảnh khắc ý nghĩa bởi Linh được cùng sàn chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến nhiều hoàn cảnh. Vẻ đẹp nào đẹp nhất? Nếu Linh được trả lời, Linh xin được nói rằng đó là vẻ đẹp của người được lao động. Linh cảm ơn sàn Nam Long đã cho Linh một môi trường làm việc tốt Đây là gia đình các bạn ạ. À. Linh đang sống với một mái nhà có chị Đại cùng ban lãnh đạo công ty che chở bởi bất động sản Thăng Long uy tín về pháp lý và chất lượng sản phẩm được khách hàng tin cậy và đầu tư. Linh có đồng nghiệp là anh em bạn bè và có anh chị leader yêu thương luôn đồng hành giúp đỡ Linh trưởng thành phát triển mỗi ngày trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tâm lo lắng từ quả chanh giàu vitamin C đến khương tay ngọt ngào chị truyền động lực cho tụi mình chị cùng ban lãnh đạo sàn Nam Long đồng hành chung tay chia sẻ lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Đó là câu chuyện của Linh tại sàn giao dịch bất động sản Nam Long. Mong muốn và những ước mơ của Linh đã trở thành hiện thực tại đây đó là làm chủ được tài chính, làm chủ được các công việc và các mối quan hệ của mình sống đúng đam mê và đúng với con người của mình. Linh rất là vui và hân hạnh được chào đón các bạn trở thành thành viên của sàn Nam Long ngay từ thời điểm này.